đang chơi bên ngoài thì mình sinh viên anh em nên đăng ký một cái trang anh em chơi gì để cho nó hiệu quả hơn nha thì giống như anh em đang chơi bên ngoài thì mình gửi kèo cho tất cả anh em chơi thì anh em chỉ chơi được kèo trên dưới tài xỉu thôi anh em không có đánh được kèo rốc kèo rung kèo thẻ gì nha giống như ra đá anh em bị thẻ đỏ nhưng mà anh em say kèo cũng không được thì bây giờ mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang anh em chơi nó sẽ hiệu quả hơn thì cái về việc trang thì anh em khỏi cần lo cái trang có uy tín hay không mình đã lên đây mình làm một cái kênh như thế này thì anh em cũng biết là mình sẽ tìm hiểu cái kênh cái trang nó như thế nào mình mình mới giới thiệu tới tất cả anh em để anh em chơi và đưa anh em vào cái nhóm của mình để mình gửi kèo cho tất cả anh em và giống như gửi kèo ờ, đó giống như mình gửi kèo trên đi mà mình thấy không ổn mình kêu anh em xả kèo trong nhóm thì anh em còn thể xả kèo được nó đó rất là hiệu quả cho tất cả anh em để anh em chơi luôn nha chứ anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em còn mắc like nữa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 Hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga thì Barcelona đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 59 ờ, điểm sau 23 vòng đấu. Còn trong khi đó Valencia đang đứng ở vị trí đèn đỏ ờ, dưới cuối cùng bảng xếp hạng nha anh em đó là vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng có 23 điểm sau 23 vòng đấu. Thì tính theo Valencia đá một trận chỉ được một điểm thôi anh em thì cái phong độ của thằng Barca đang rất là tốt trong cái mùa giải này nha anh em mùa giải 2022 2023 này nha thì anh em cho anh em xem thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy Barca trong cái trận gần nhất đá trên cúp uh, nhà vua Tây Ban Nha thì Barca vừa thắng Real Madrid với cái tỷ số là 1-0 trên uh, sân nhà của Real luôn nha anh em. Đây. Còn trong những trận gần nhất thì trong 10 trận gần nhất thì Barca đã thắng tới 8 trận và để thua hai trận và để hòa một trận trước MU trên lượt cứu cúp C2 còn bên phía Valencia thì anh em cũng thấy bên phía Valencia từ đầu mùa giải tới giờ Valencia chỉ tới mới thắng được có hai trận và để thua tới uh, ờ, 7 trận và chỉ một trận trước Ameria Ameria thì rất yếu mà Valencia để thu, để hòa trước Ameria với cái tỷ số là hai đều trên sân nhà của mình còn cái thành tích chơi trên sân nhà của Barca thì anh em thấy Barca chơi nhà, sân nhà hầu như là bắt bại trên mọi đấu trường luôn nha anh em thì chơi trên sân nhà trong 4 trận gần nhất thì Barca đã thắng 3 để hòa một trận trước MU trước một ờ, ông lớn của ngoại hạng Anh còn bên phía uh, Valencia thì anh em thấy cái thành tích chơi trên sân khách của Valencia chỉ thắng trước được thằng Sporting của uh, Bồ Đào Nha thôi. Ê, bộ ừ đúng rồi, bộ Sporting của Bồ Đào Nha thôi anh em. Chỉ thắng trước được Sporting, còn ngoài ra thì uh, Valencia toàn thua, toàn thua với cái tỷ số cách biệt không nha. Thì trong cái lịch sử đối đầu gần nhất của Valencia và Barca thì anh em thấy cái trận gần nhất thì Barca đã thắng Valencia với cái tỷ số là 1-0 trên lượt đi của La Liga và trước đó nữa hầu như hết là Barca toàn thắng Valencia với cái tỷ số rất là nhiều anh em chỉ có một cái trận này là Barca thắng ờ, Valencia với cái tỷ số là 1-0 thôi còn đây là cái đội hình dự kiến của ờ, Barca nha anh em thì Barca sẽ chơi với cái sơ đồ là 442 hàng công cao nhất là asu Fati và Torres nha anh em bên phía Valencia chơi với sơ đồ 433 thì có phần Frankie đời dông nữa nè anh em Alex Jackson thì uh, anh em dòm cái đội hình chấn thương trận này không thể ra sân của bên phía Barca nha. Bên phía Barca bị chấn thương đó là Berry và Gavi, à, Dembele nha anh em. Thì Lewandowski đang bị chấn thương và chưa thể ra sân trong trận đấu này thì Barca là giống như một cái câu lạc bộ của về tài năng trẻ cho anh em. Những cái cầu thủ này nhiều khi chưa nổi lắm nhưng mà đang rất là đá rất là hay thì anh em cần mới nên biết cái vấn đề này còn bên phía anh em thấy bên phía Valencia cũng không kém cạnh gì khi đó là quá rất là nhiều cầu thủ đang bị chấn thương thì có Car Edison Cavani trong trận này có nhiều khi có thể ờ, góp mặt ờ, được trong trận đấu này nha anh em mà sẽ góp mặt trong hiệp 2 chứ không được góp mặt trong hiệp 1 đâu. Tại vì ờ, Edison Cavani vừa bị khỏi chấn thương nên sẽ ra vào đầu hiệp 2 hoặc là phút 70 80 gì đó anh em. Còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á, là Barcelona chấp 1 và tài xỉu 2.5. Thì cái trận này anh em cứ vào mạnh tay cái mã kèo à, Barcelona chấp 1 và anh em vào thêm cái mã kèo tài cho mình nữa tài nữa. Đây, mã kèo tài 2.5 thì anh em cứ vào cái mã kèo Barca chấp 1 và mã kèo tài 2.5 cho mình luôn nha. Thì anh em cũng xem những trận đối đầu gần nhất của Barca và Valencia thì trận gần nhất là 1-0 dành cho Barca mà đã đấu trên sân khách luôn nha anh em thì trận đó Barca vẫn chấm một trái trên sân khách Barca vật chấm một trái nha và Barca ăn 1-0. thì cái trận hai này gặp nhau đá thẻ vàng rất là nhiều thì anh em nên vào cái mã tài thẻ Valencia này đá cũng máu chiến lắm anh em thì anh em nên vào cái mã tài thẻ cho mình anh em vào mã tài thẻ từ full luôn nha full trận luôn vào mã tài thẻ full trận còn gốc góc thì anh em cũng biết rồi anh em cứ cái đội hình trẻ của Barca ra thì anh em cứ nằm hết cái mã tài à, Barca chấp góc cho mình tại vì đội hình trẻ của Barca nó đã nghiêng về cái hướng là đá góc đá cánh anh em đá cánh đá cánh thì rất là nhiều góc thì anh em cứ nghiêng vào cái mã kèo Barca chấp góc cho mình luôn nha thì đó là cái những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em còn anh em nào mà đang phân vân có nên theo mình không nếu anh em tin tưởng mình thì anh em cứ theo những cái mã kèo mình mình bao anh em là co không bao giờ lỗ được luôn nha thì mình đưa cho anh em là một vài cái mã kèo mà mã kèo là mình tâm quyết mình soi kỹ lắm mình mới gửi lên nhóm cho tất cả anh em để anh em có thể chơi kiếm một cái lợi nhuận tốt nhất nha thì đó là vấn đề mà mình nói cho anh em để anh em biết uh, và tin tưởng mình thì anh em nào mà cứ tin tưởng mình muốn vào nhóm chơi cùng mình á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 bên mình ờ, gửi tới anh em thì anh em đang xem thấy hay thì anh em để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh còn anh em muốn vào chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau